lô hai nháy của chúng ta thì có con 06 này 06 29 và con 70 ngày hôm qua thì nhìn sơ qua thì chúng ta có ba con lô hai nháy này lô cặp của chúng ta thì có cặp lô 83 và 38 này 83 và 38 11 và 66 này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 về đường cầu lô của chúng ta thì con 72 này của chúng ta bị lộn anh em nhé 72 của chúng ta bị lộn mất 27 còn uh, nô và đề thì chúng ta sau những ngày ăn thông thì sẽ có những ngày trượt đó đó là điều đương nhiên phải không ạ thì cũng chia buồn với anh em trên kênh của chúng ta cũng cảm ơn 44 người đã like video cho mình và 300 người đã xem chúc mọi người sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống nhé thì ngày hôm qua thì ở trên ờ, kênh của chúng ta trắng bảng trên Zalo của chúng ta thì ngày hôm qua thì chúng ta tiếp tục chúng ta rực rỡ ăn được cả đề cả lô anh em nhé ngày hôm qua thì ở trên ờ, Zalo của chúng ta thì chiến thắng được con bạch thủ lô là con 70 này ghép xiên với con 80 chúng ta không có đề thì chúng ta ăn được con 83 ờ, trong cái dàn 12 số này và dàn kết của chúng ta cũng có con 83 này anh em nhé quá là tuyệt vời rồi ngày hôm qua thì chúng ta rực rỡ hai nháy 70 và con đề kết là con 83 này phải không ạ quá là vui sướng luôn ngày hôm qua thì con 83 này của chúng ta về thằng đặc biệt này và con lô 70 của chúng ta về ở dãy 5 này và dãy 6 chúng ta ăn được hai nháy liền phải không ạ mỗi tội tiếc là về phần xiên của chúng ta thì chúng ta không ăn được thôi đó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 trên Zalo thì chốt cho anh em là một cặp lô này xiên 2 này đặc biệt 10 số đánh ngay chỉ dành cho những anh em nào mà có nhu cầu muốn vào giao lưu trực tiếp với kênh để làm việc trực tiếp thì anh em kết bạn số Zalo trên màn hình đây là làm việc trực tiếp với mình không qua trục dàn một ai anh em nhé đó hàng ngày thì à, chốt cho anh em mà lúc 4 giờ 30 chiều hàng ngày mọi người có nhu cầu thì mọi người kết bạn để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé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 ở ờ, giải 7 giải 3 nữa này chúng ta lấy con 5 ở giải 7 thì chúng ta lấy con 5 này lấy bóng anh em nhé lấy bóng 5 của chúng ta là 5 bóng không này chúng ta ghép lên con 5 này càng thì chúng ta lấy ở dãy 6 cho mình chúng ta có càng một này độc thủ đề chúng ta là còn 05 anh em ghép theo cái đường mũi tên này nhé để chơi cho ngày 24 tháng 4 này ngày 24 tháng 4 của chúng ta đề về 05 này đề về 05 thì chúng ta đã ăn được độc thủ đề là con 05 này càng của chúng ta là càng 1 105 thì chúng ta ăn được cái càng 1 này anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này ở đây thì chúng ta có 3 vòng 8 này độc thủ đề là còn 83 càng của chúng ta là càng 4 đợi chơi cho ngày 25 tháng 4 này ngày 25 tháng 4 của chúng ta đề về 83 thì chúng ta đã ăn được độc thủ đề là 83 càng của chúng ta càng 483 thì chúng ta ăn được cái càng 4 này anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này để cho mọi người chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta có 6 bóng một này càng không độc thủ đề là con 16 đường cầu này của chúng ta chạy ngày mai chạy trong buổi chiều ngày hôm nay là ngày thứ năm anh em nhé mọi người cũng để ý cho mình về con độc thủ đề 16 này và lót cho mình bộ đề 11 lót bộ 11 chạm 1 để chúng ta chơi trong buổi chiều ngày hôm nay anh em nào thích ít số thì chúng ta có thể đánh bộ 11 này cho mình khá là đẹp kết hợp với lại càng công anh em nhé đây là cái đường cầu đè kết hợp với ba càng về một cái đường đè cầu đè nữa mọi người để ý luôn đây cho mình này thứ bảy này 22 tháng 4 ở giải 3 kết hợp giải 6 con 9 này ghép với lại ba con ở giải 6 này chúng ta có chạm 9 này 929 949 và 979 Giờ chúng ta chơi cho ngày 23 tháng 4 này Ngày 23 tháng 4 của chúng ta đề về 79 Thì chúng ta đã ăn được con 79 này và ăn chạm 9 Tiếp tục thì chúng ta có cái chạm 5 Ghép lần lượt thì chúng ta có 505 này 515 Và 55 đi cặp cùng con 00 Ở đây thì chúng ta có hai con 5 5 bóng không thì chúng ta có 505 để chơi cho ngày 24 tháng 4 ngày 24 tháng 4 của chúng ta đề về 05 thì chúng ta đã ăn được con 05 này và ăn chạm 5 tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có chạm 3 này kép lần lượt thì chúng ta có 343 này 373 này 383 để chúng ta chơi cho ngày 25 tháng 4. Ngày 25 tháng 4 của chúng ta đề về 83 thì chúng ta đã ăn được con đề 83 này và ăn chạm 3. Tiếp tục cái đường cầu này để cho mọi người chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta có chạm 6 này. 606 636 và 676 để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay anh em nhé trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi tất cả chỉ là dự đoán anh em nhé đây là cái đường cầu đề thứ hai của chúng ta về đường cầu lô thì mình tiếp tục bắt chốt cho anh em trên cái bảng này không chia sẻ cầu anh em trùng cầu thì chúng ta vào không trùng cầu thì thôi nó sẽ có những lúc đỏ và những lúc đen nên là mọi người làm sao vào cho nó hợp lý là được thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì mình sẽ bắt cho anh em là con bạch thủ lô là con 00 này xong thủ lô của chúng ta là con 121 về phần đề của chúng ta thì à, mình sẽ bắt cho là độc thủ đề là con 16 và dàn đề của chúng ta ở đây thì chúng ta có hai này 4 6 8 10 số rồi anh em nhé